Thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi trong ngày hôm nay. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Lê Trọng Trương. Hiện nay tôi đang là quản lý kinh doanh cấp cao của công ty bảo hiểm nhân thọ Daichilai Việt Nam. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của tôi. Quý vị thân mến, Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một nội dung rất quan trọng được rất nhiều người băn khoăn và thắc mắc là tại sao gửi tiền vào bảo hiểm thì dễ mà rút ra lại khó. Có phải các công ty bảo hiểm không cho khách hàng rút tiền ra hay không? Hay đâu là lý do mà khiến khách hàng băn khoăn như vậy? Quý vị thân mến, Bảo hiểm nhân thọ là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân các nước phương Tây và Nhật Bản. Ở đó, có tới 90% dân số họ tham gia bảo hiểm nhân thọ. Còn tại Việt Nam thì sao? Thưa quý vị, theo thống kê thì mới có khoảng hơn 10% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm. Có phải tại Việt Nam người dân gửi tiền vào bảo hiểm thì dễ mà rút ra thì khó cho nên mới có khoảng 10% dân số tham gia bảo hiểm hay không hay nó còn một lý do nào khác khiến việc người dân gửi tiền vào bảo hiểm thì dễ mà rút ra lại khó chính vì vậy hôm nay tôi làm một video này để chia sẻ với quý vị đâu là nguyên nhân thực sự khiến khách hàng gửi tiền vào thì dễ mà rút tiền ra thì khó quý vị có đồng ý với tôi là những cái gì đúng thì được chi trả sai không được chi trả đúng không ạ bởi vì các công ty bảo hiểm thực hiện theo cái nguyên tắc này họ chỉ chi trả cho đúng người đúng sự kiện và đúng quy tắc điều khoản hợp đồng tôi lấy một cái tình huống như thế này để quý vị tham khảo một vị khách hàng trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ đã từng nhập viện và điều trị một bệnh tật hay là một thương tật nào đó lúc tham gia bảo hiểm thì khách hàng này giấu đi không kê khai tình trạng sức khỏe của mình đến khi hợp đồng phát hành và một thời gian sau khách hàng đi điều trị bệnh sau đó mang giấy tờ về gửi về công ty yêu cầu giải quyết quyền lợi sau khi công ty xem xét hồ sơ và kiểm tra trên hệ thống thì phát hiện là ngày này, tháng này, năm này khách hàng này đã từng nhập viện và điều trị cho chính cái căn bệnh này. Lúc này công ty ra quyết định từ chối bảo hiểm, từ chối chi trả cho khách hàng này. Như vậy công ty làm đúng hay là sai? Nhiều người không hiểu thì quay lại tố công ty bảo hiểm là lừa đảo nhưng trong trường hợp này chính khách hàng này mới là người đang lừa công ty bảo hiểm để lấy tiền chính vì vậy tôi khuyên khách hàng khi tham gia bảo hiểm quý vị nên kê khai tình trạng sức khỏe của mình một cách trung thực nhất để công ty xem xét và chấp nhận bảo vệ cho quý vị đó cũng chính là lý do tại sao khiến người dân nghĩ là gửi tiền vào bảo hiểm thì dễ mà lấy ra thì khó quý vị thân mến một tình huống thứ hai như thế này tình huống này là tình huống nó thể hiện cái sự non nớt của người tư vấn cũng như thiếu chuyên nghiệp của tư vấn viên một khách hàng sau khi nhập viện điều trị và trước khi ra viện đã được tư vấn viên dặn là lấy toàn bộ những giấy tờ mang về để làm giải quyết yêu cầu bảo hiểm. Sau khi nộp toàn bộ những giấy tờ ở bệnh viện mang về, công ty phát hiện là trong số giấy tờ này còn thiếu hóa đơn tài chính. Lúc này, công ty yêu cầu khách hàng phải nộp hóa đơn tài chính. Như vậy, khách hàng lại vào bệnh viện xin hóa đơn tài chính. Nhưng do không hiểu nộp về công ty công ty lại phát hiện là cái hóa đơn tài chính này là hóa đơn chuyển đổi nhưng lại không có chữ ký của người chuyển đổi cũng chưa hợp lệ cho nên công ty yêu cầu khách hàng phải nộp cái hóa đơn tài chính có chữ ký của người chuyển đổi lúc này khách hàng lại phải một lần nữa vào bệnh viện để xin chữ ký có những người thì bỏ hẳn không muốn lấy tiền từ bảo hiểm nữa tại vì người ta phải bỏ công sức đi lại rất nhiều lần có vị khách hàng thì trời đúng là lấy được tiền của bọn bảo hiểm đến làm nghề có những người thì nói lúc gửi vào thì dễ mà lấy ra thì quá là khó đó cũng chính là lý do tại sao khách hàng chưa tin tưởng vào bảo hiểm và cũng chính là lý do tại sao khách hàng nói gửi tiền vào bảo hiểm thì dễ mà lấy ra lại khó với tình huống này nếu như là một người tư vấn tài chính chuyên nghiệp thì họ không không thể để khách hàng đi lại nhiều lần như vậy bởi vì hơn ai hết họ biết rằng một quy trình giải quyết quyền lợi cho tai nạn nó bao gồm những giấy tờ gì ốm đau bệnh tật bao gồm những giấy tờ gì hay trường hợp giải quyết cho một người tử vong nó bao gồm những giấy tờ gì cái người tư vấn chuyên nghiệp này họ sẽ dặn dò khách hàng rất kỹ thậm chí là họ có thể đến bệnh viện để lấy những giấy tờ này cho khách hàng quý vị thân mến nếu đặt một cái tình huống ngược lại như thế này thì sao nếu gửi vào bảo hiểm có đôi chút khó khăn nhưng lấy tiền ra cực dễ thì theo quý vị quý vị sẽ chọn phương án nào tôi tin là quý vị sẽ chọn phương án gửi tiền vào đôi chút khó khăn nhưng lấy ra dễ một tình huống như thế này nếu như trước khi tham gia bảo hiểm quý vị đã từng nhập viện và điều trị cho một căn bệnh một thương tật nào đó thì quý vị nên kê khai tình trạng sức khỏe của mình một cách trung thực nhất lúc này công ty sẽ xem xét hồ sơ bệnh án có thể sẽ yêu cầu khách hàng đi kiểm tra y tế thì với một cái tình huống một người đang khỏe mạnh mà được yêu cầu đi kiểm tra y tế thì có thể là đôi chút khó khăn với khách hàng có những người cảm thấy là bị phiền thế nhưng khi mà khách hàng đã được kiểm tra y tế và các bác sĩ thẩm định lại tình trạng sức khỏe của khách hàng là hoàn toàn bình thường công ty có thể chấp nhận bảo vệ mà không hề tăng phí cũng như không loại trừ có những trường hợp khách hàng sẽ bị từ chối không cho tham gia tùy theo cái tình trạng sức khỏe và bệnh tật hiện tại cho nên cái việc kê khai tình trạng sức khỏe là điều bắt buộc bởi vì nếu như công ty bảo hiểm đã chấp nhận bảo vệ khách hàng tức là hoa đã bảo vệ cho toàn bộ những cái bệnh tật nếu có của khách hàng thì việc khách hàng giải quyết yêu cầu bảo hiểm cực kỳ đơn giản đây là một tình huống gửi vào bảo hiểm có đôi chút khó khăn nhưng lấy ra cực kỳ dễ tôi tin là tất cả quý vị đang xem video này đều sẽ lựa chọn phương án thứ hai chính là phương án gửi vào bảo hiểm có đôi chút khó khăn nhưng rút tiền ra cực dễ thưa quý vị và các bạn thông qua cái video này tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một thông điệp như thế này quý vị hoàn toàn có thể yên tâm là các công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho khách hàng bởi vì tiền là tiền của khách hàng đóng vào các công ty bảo hiểm chỉ giữ hộ nhưng họ thực hiện theo quy tắc và điều khoản của hợp đồng họ chỉ chi trả đúng người đúng sự kiện tôi lấy một cái ví dụ như thế này nếu như một vị khách hàng mới gửi được một hai năm vào bảo hiểm nhưng lại yêu cầu rút tiền về trong tình huống này công ty bảo hiểm sẽ trả lại cái giá trị hoàn lại cho khách hàng mà cái giá trị hoàn lại này nó phụ thuộc vào cái thời gian khách hàng tham gia nếu như thời gian càng ít thì nhận số tiền về càng ít chính vì vậy cho nên khi mà khách hàng mà mới mới gửi vào được vài năm mà khách hàng đã rút về thì đương nhiên người thiệt thòi vẫn là khách hàng bởi vì cái giá trị hoàn lại của những năm đầu tiên của tất cả các công ty bảo hiểm là rất thấp và lời khuyên rất chân thành đối với quý vị là quý vị khi tham gia bảo hiểm hãy kê khai tình trạng sức khỏe và bệnh tật của mình một cách trung thực nhất để đảm bảo quyền lợi của mình sau này và thông qua cái video ngày hôm nay tôi cũng nhắn nhủ với quý vị khách hàng là quý vị hãy lựa chọn cho mình một công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất một sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như gia đình hiện tại và một người tư vấn tài chính chuyên nghiệp làm việc tử thế bởi vì người tư vấn tài chính này họ sẽ là người phục vụ cái hợp đồng và chăm sóc cái hợp đồng của quý vị trong suốt hàng chục năm thậm chí là vài chục năm Quý vị thân mến, nhân đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị khách hàng của tôi đã tham gia và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và trao cho tôi niềm tin để tôi có thể phục vụ quý vị tốt nhất. Rất mong được sự ủng hộ, chia sẻ từ phía quý vị khách hàng để lan tỏa nhiều hơn nữa cái giá trị nhân văn từ bảo hiểm nhân thọ tới thật nhiều người để giúp tôi có cơ hội tiếp cận và chia sẻ những cái giải pháp đến từ công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Life Việt Nam. Nếu quý vị còn băn khoăn và lo lắng gì, xin hãy gọi cho tôi theo số điện thoại 0977 888 992. Tôi xin sẵn sàng giải đáp toàn bộ những băn khoăn và thắc mắc của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chân thành cảm ơn